xuân này tôi nhớ xuân xưa hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa em đừng chờ tôi trước sông thưa tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa xuân đến xuân đi xuân về gieo hương qua đến tôi chờ xuân đến xuân đi xuân về mơn lá hoa xuân qua dòng đường tơ bước sông hồ như đắm như mơ trở về đây khi gió sáng Cho với bao nỗi nhớ có đâu ngờ xuân vắng gợi thơ mong ước tìm cô gái xuân xưa cho với bao nỗi nhớ có đâu ngờ xuân vắng người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 hay Vũng Tàu Vì đã có em đem lại mộng đời Tô thêm vào lòng người Chan chứa mọi nguồn vui Tết này anh không thèm đốt pháo Vì tiếng cười em giòn giá lòng anh rồi Tết này anh không thèm chơi đánh bài Vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà Tên nay anh cũng chẳng chơi hoa Vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân Tết này anh không thèm kéo mứt Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng Tết này anh không thèm đi chơi Xi nê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu Vì đã có em đem lại mộng đời Tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui Tết này anh không thèm đốt pháo Vì tiếng cười em giòn giá lòng anh rồi Tết này anh không thèm chơi đánh bài Vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa Vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa Vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân mùa xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến tranh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn Ngập màu hoa nở đo xanh tím vàng ngày ngung xuân đầu mừng tôi mới sáng mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời rượu nồng làm sao ấm môi ôi ta nhớ thuở trời yên vui tiếng em thơ reo đùa pháo vang đến giao thừa ai đã lìa quê mẹ từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chẳng đây một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu mà lòng con hằn lên muốn nỗi đau Người ơi đây dấu thiên đường Một người đang tiếc thương khôn lường Về một mùa xuân cổ hương mùa xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến tranh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn Ngập màu hoa nở đo xanh tím vàng Ngày ngung xuân đầu mừng tôi mới sang Mà nơi đây giữa quê người Một tình xuân vẫn chia hai trời Rượu nồng làm sao ấm môi Ôi ta nhớ thuở trời yên vui Tiếng em thơ reo đùa pháo vang đến giao thừa ai đã lìa quê mẹ từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chẳng đây một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu mà lòng con hằn lên muốn nỗi đau tuyến đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cổ hương người ơi đây dấu thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cổ hương sơn vãi bạc màu nhìn xuân về lòng buồn mênh mang ngày đi con hứa xuân sau sẽ về mà này đã bao xuân rồi trôi qua bác nhiều sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhớ cậy vào tay ai đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân thoáng mùi mai nở đâu đây ru thôn làng loài chơi vơi khi xưa những ngày binh lửa chưa sáng bếp hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa sẽ trở về dù cho dù cho xuân đã đi qua dù cho em từng bay bay về ngàn dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi con sẽ trở về dù cho dù cho xuân đã đi qua dù cho em từng bay bay về ngàn dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi dù cho em từng bay bay về ngang dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa 村。 quên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mong xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hát giọt lệ chưa bên sông từng giọt nặng vàng chợt lưa thưa và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp anh không biết xuân về lúc nào lời tình đong đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi khi nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy em có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nặng vàng chợt lưa thưa và mùa xuân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 là cỏ non rất mềm này mùa xuân rất hiền này là hoa rất thơm này là giọt sương chịu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiên nhà vì em đã biết anh chiều qua Người em vẫn thấy khi nằm mơ Người vừa hiền cô dễ thương Lại vừa đẹp trai nhất Đến cuối cùng khao vọng mùa xuân Và mùa xuân biết em một mối tình oh, oh, oh, biết em biết em thế nên có hóa thật là dễ thương biết em biết em đã mang một mối tình oh, oh, oh, mùa xuân rất hiền này là hoa rất thơ này giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiên nhà vì em đã biết anh chiều qua người em vẫn thấy khi nằm mơ người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất cùng đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân và mùa xuân biết một mối tình oh, oh, oh. mang từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ấp ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên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 long lanh rơi mùa xuân Và trong ánh mắt lấp lánh Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng Mùa xuân đã đến bên em Và mùa xuân đã đến bên anh Thì thầm Làn gió khẽ vuốt tóc em Và làn gió nói cùng em nhớ thương Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên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 còn xa quá nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ chờ em chẳng biết đến bao giờ đêm nay từng đàn chim trắng về xa em biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em như bao giọt sương còn vương mình trên lá như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười như xuân chờ đông tình ta còn xa quá ngày xuân nắng có còn vương